thì muốn như thế nào đó sẽ là uy nghiêm một cảnh rất đẹp nhưng nó là biến quá quý vị đừng có ham tác giả trưởng lão thích thông lạc quý vị có đến tức là quý vị biết thấy rất đẹp nhưng mà ở đây thầy muốn có cái đó thầy biến hóa ra một cái khu vực rất đẹp hơn chút năm nữa có dòng suối có nước chảy có núi có những hòn non bộ rất đẹp đẹp hơn cả những nơi mà của vua chúa nhà đường ở nữa thì thầy muốn như thế nào nó sẽ làm được như thế đấy và quý vị vô này quý vị tham quan thấy đẹp đẽ vô cùng thấy thích thú vô cùng chim trên cây rất nhiều loại chim đủ loại tự nhiên rất nhiều ca hót rất là đẹp rất là hay thầy muốn như thế nào nó sẽ làm uy nghiêm một cảnh rất đẹp nhưng nó là biến quá quý vị đừng có ham bởi vì khi về thăm trúc lâm quý vị thấy đẹp đẹp bao nhiêu công lao của hòa thượng độ bao nhiêu tiền của của Phật tử còn ở đây thầy chỉ có muốn là được thì các vị thấy cái nào sướng hơn <laughs> mà không bỏ một cách nữa phải không thầy bây giờ muốn ăn quý vị muốn ăn một bữa cơm chay rất ngon thì ngay đó thầy thầy ra lệnh liền thì sẽ có bàn ghế đầy đủ chén bát rất đẹp quý vị dùng bữa cơm rất ngon mà quý vị không biết <coughs> phải không đã chứng đạo với pháo rồi mà muốn lưu chúng thì như vậy đâu đâu có khó à rất dễ không có khó khăn mà thật sự nuôi mà để nuôi để cho chúng sống mà ăn để mà không tu thì nuôi để làm gì cho nên chọn một cái người mà để mà thực hiện mà nuôi cho họ tu để mà họ được giải thoát là con người đó phải có đủ căn cơ chứ còn không đủ căn cơ vào trong ba bữa mà giới luật ở đây sống thì chắc cũng phải bay rồi bởi vì cái đời sống mà thể hiện thành thông mà sống cho đầy đủ tiện nghi sung sướng thì một cái người tu ừ, có đủ thành thông rồi thì người ta làm được đời sống của quý vị muốn gì có đấy hết quý vị muốn cái gì ăn cái gì là ngay đó có liền ví dụ bây giờ muốn ăn cái bơm ở bên pháp thì ngay tức khắc ở đây sẽ có một dĩa bơm đó liền tức khắc người ta lấy rất nhanh cho nên cho nên thầy cho nên cái này nó đặc biệt lắm quý vị phải cần phải tu tập mà cái đó chỉ có pháp như lý tác ý là có được vừa tác ý là có <laughs> nghĩa là tác ý đến bây giờ quý vị mới tu quý vị tác ý như thế này tâm như cục đất không tham sinh si nhưng mà khi mà cái pháp nó di diệu rồi tâm quý vị vừa thoáng muốn là nó đã như lý tác ý rồi chứ không phải đợi quý vị phải tác ý ra một câu như vậy đâu quý vị muốn là được đó là cách thức của pháp như lý tác ý đức phật nói di diệu và siêu việt như vậy nhưng chúng ta không cầu mong cái đó nó không lợi ích đâu nó chỉ là một à, một chuyển quá tạo chúng ta thấy thoải mái trong một cái thời gian đó thôi còn cái thật sự của nó là thành thông giáo hóa chúng ta sống đúng đời sống đức hạnh sống đúng đời sống của một vị tu sĩ là chúng ta đã tìm thấy sự giải thoát sự ích lợi ngay đó nó không nó thật sự và nó lợi ích thiết thực cho nên thành thông giáo hóa là thành thông cần thiết cho đời sống của chúng ta còn tất cả những cái kia chỉ là một hí một trò du hí để mà chơi thôi ảo giác để mà chơi thôi không có lợi gì và thầy cái thành thông trí trí cho con thấy cũng cần thiết cho cái người mà hoàn hóa mình có thì mình mới biết cái căn cơ người đến mình như nào để mình có cái pháp giúp cho họ có hiệu quả à nó có lợi ích lợi ích cho người tu nhưng không khéo để biến thành người tu trở thành một người thầy bói <laughs> nghĩa là bây giờ thầy nói một cái chuyện rõ ràng quá cho nên mọi người đến đây mới hỏi bây giờ con như thế này thế này chứ nhờ thầy coi dùm tức là biến thầy dần tới thầy thầy bói mắt rồi cái thần thông lý thuyết để giúp cho cho một vị thầy để hoàn quá độ sanh biết được sự kiện xảy ra biết được người tu được hay không được tu được bao lâu nghiệp họ tới như thế nào biết nhưng không nói ra nghĩa là hiện giờ ví dụ như thầy nói thẳng nói thật làm cho các thầy đại thừa họ tức giận thì họ tức giận thì họ phải tìm cách hại thầy cho nên vì có thần thông ký thuyết cho nên thầy biết họ sẽ hại thầy như thế nào thế nào và ngày giờ nào đó họ sẽ làm gì bây giờ họ sẽ chờ thầy đi ngang qua đó để mà gây ra tai nạn lưu thông cho thầy chết thì lúc bây giờ thầy bị giết trước họ không làm gì được cũng như họ ngày mai họ sẽ thí dụ ngày mai này họ sẽ tổ chức một đoàn phật tử đến thỉnh thầy và đồng thời sẽ thủ tư thầy à, thầy cũng biết cho nên họ làm gì thầy cũng không được bởi vì đối với thầy thì hiện bây giờ thầy muốn sống là sống muốn chết là chết không ai làm gì thầy được tại vì thầy phải thấy được cái điều đó mới dám ăn dám nói chứ nếu không thấy được điều đó mà nói ra chúng thì chắc chắn là chúng có giết thầy <laughs> chết một cách dễ dàng nhưng thầy nói ở đây như vậy chứ thật sự ra thì thầy mù tịch thầy không biết gì hết đâu thật sự là thầy với mấy con nghĩa là ai muốn làm gì thì làm thầy cứ lấy cứ lấy cái gì các con biết không lấy cái nhân quả thầy có nhân quả tốt thì không ai làm thầy được hết chứ không phải là thầy phải biết trước mà tránh né như vậy đâu thầy không bao giờ thầy tránh né một cái điều thầy biết rằng suốt cuộc đời thầy làm thiện cư thiện sống thiện ngăn ác diệt ác thì không có một người nào hại được thầy cái gì chân lý của đạo phật thì phải trả về chân lý của đạo phật không thể nào bị mờ ám như vậy hay chỉ là tiếng nói của đạo phật để mà lật ra tất cả những cái sai trong đạo phật để chỉnh đốn lại phật giáo cho nên thầy nói đó là cái điều tốt điều thiện thì không ai hại thầy thầy không bị giết như tổ sư minh đăng quang đâu <laughs> vì cái cái phước máu thiện của thầy làm tốt thì không sợ ai hết đó thì các con nghĩ thầy không có thần thông nhưng mà thầy nói để cho các con thấy cái thần thông của phật nói như vậy đó nó có ba loại như vậy chứ thật sự đối với thầy thì thầy